Hiện giờ bữa nay con trao tiền cho chú nha Thì tổng cái số tiền là à, 58 triệu 500 ngàn Con tên Phước và... Phước lại ờ, cho tiền ờ, Vũ ơi à, Cho năm mươi mấy triệu Rồi lo cho Vũ dạ ghé lại thăm bà nè bà út dạ sao rồi thấy ta, sức khỏe hay sao rồi bà giờ là đốt gì cũng luôn dạ đổ sữa vô luôn đưa bà về lúc mấy giờ à, 11 giờ dạ hôm qua ủa giờ là bệnh viện họ trả về luôn hay sao đi, chú đức ờ, đi xe bệnh à, viện, về ý nói là họ không có chị nữa sao mà nó kêu là mình về, ờ, về nhà đi rồi tái khám thì sao tái khám ờ à. <coughs> cầm giùm anh cái nha à, ừ. giúp ờ, cho bà đi chú Đức rồi ờ, xong rồi ờ, mình qua đây mình ngồi bà nằm đây nghỉ ngơi tí xíu nha con gửi tiền cho chú Đức để chú Đức có tiền mà lo trị bệnh cho bà <coughs> ừ, ừ. dạ yeah. hơi mặn nước hả dạ dạ à, đây con kẹp cái này à, lên đây à, cho chú ba thì nằm đây con thì bữa hổm con có có ghé đó để anh qua bên đây nè liêm ngồi đây đi anh ngồi đây với chú đức cho nó dễ đỡ, đỡ mặt với chú uống uống đi hả dạ được rồi chú à, hôm bữa con cũng có có ghé đó cũng có ờ, nói với chú là cũng về để xin uh, xin tiền của mạnh thường quân để hỗ trợ cho uh, cho hoàn cảnh của chú thì uh, sau khi mà về xong á, thì uh, gia đình mình cũng được uh, sự hỗ trợ rất là nhiều của uh, quý cô chú anh chị mạnh thường quân uh, thương cho hoàn cảnh của chú hiện giờ bữa nay con trao tiền cho chú nha thì tổng cái số tiền là à, 58 triệu 500 ngàn rồi chú rất cảm ơn mấy Phước và Mạnh Hường Vương để lại Dạ, cảm ơn rất nhiều mọi người đó. tại vì gia đình chú hoàn cảnh cũng éo le nó ờ. đó. trước khi con lại đây thì con cũng có nghe nói là lúc trước á, là chú có ờ, con không biết sao nha uh, có người nói con là chú cũng có dính líu vô cờ bạc số đề rồi là có không? Tại chú đi mua giùm là lại ừ, lấy tiền cò nuôi gia đình á, người à. ta cho tiền chứ không phải là chú quýnh à. chứ mà ngày bảy tám chục tiền nó quýnh ờ. đó hỏi chú thì cũng chạy cũng buôn này bắt kia bây chạy xe ôm chạy làm đủ thứ nghề hết dạ. là tối bảo vệ dân phòng rồi ờ. đi trực trường à. cái nghề nào cũng làm cho miễn miễn có tiền là được nó không dạ. từ chối đừng cướp trộm thôi đó à. chứ đâu phải là dạ. nó ừ ta nói ừ chú làm đó là chú giết người chú mới sợ chứ đâu chú đâu cái đó là dạng cho chú chạy đi kiếm kiếm, kiếm cơm kiếm cơm thôi cơm sợ công an bắt dạ. thì chú chịu chứ cái đó phải không dạ à, thì giờ con nói với chú như vậy à, cái số tiền này á là à, của nguyên cả gia đình là trong đó là có bé Như nè à, có cô Hồng rồi có của bà rồi có của chú luôn nói chung á là mạnh thường quân à, chú là người đại diện giữ thì à, à, con mong là chú à, dùng đúng cái mục đích số tiền này thì à, trong hổng gài thì con cũng đi con hỏi con xác minh đồ thêm thì bởi khi bởi con quyết định con gửi con chào cho chú thì là con tin tưởng chú à, nên có gì thì à, chú cũng hỗ trợ lo thì cũng biết là khi mà không có con á thì chú vẫn lo cho bà vẫn lo cho cô Hồng vẫn lo cho bé Như bên bệnh 17 tuổi bệnh đang bị bệnh bệnh ờ, là bệnh lao thì uh, có được cái số tiền này thì chú sẽ đỡ vất vả hơn nếu chẳng hạn như khi mà mình có cái vấn đề về mà lỡ mà có cờ bạc hồi xưa hay là đi ghi dùm ta gì đó thì cái đó thì như chú giải thích vậy thì con tin chú thì con cũng mong là chú đừng có đừng đừng đừng đừng có dướng vô như vậy dạ nha dạ à, thì Phước cũng nói luôn với ờ, cô chú anh chị thì ờ, tổng cái số tiền là 50 uh, 58 triệu 500 ngàn đồng thì ở trong đó có tổng cộng là 200 270 mấy để Phước coi kỹ lên nha à, 200 278 quý cô chú anh chị hỗ trợ à, cho hoàn cảnh của chú thì do là cái danh sách rất là dài tới 278 người và bà thì đang bệnh mệt cũng nằm nữa nên Phước không có tiện đọc được cái danh sách à, nên Phước à, thứ nhất là ở trên YouTube nếu mà cô chú anh chị có xem thì Phước sẽ ghim ở dưới phần bình luận ở trên kênh YouTube còn nếu mà ở trên à, trang fanpage à, và trên à, Facebook Phước Cần Thơ thì à, Phước sẽ à, đăng clip này và kèm theo cái à, danh sách nằm ở phía à, phía bài viết luôn à, có mọi thắc mắc gì thì cứ việc liên hệ lại với phước tại vì nó dài quá nên con đọc không có được để dạ, dạ. không phải là không được đọc là được nhưng mà nhiều khi để cho bà nghỉ ngơi đọc rồi để cho chú còn lo cho chăm sóc cho bà nữa con thấy bà nãy giờ hồi rất là nhiều giờ đây là 50 58 à, triệu uh, à, 500 ngàn đây con chào chú rồi cảm ơn Phước và cộng đồng đã giúp cho gia đình mình đi qua cái hoàn cảnh dạ. éo le này à, ráng nha giữ dạ, sức dạ. giữ tiền cho kỹ cho cẩn thận nha dạ. thì khi con về con cũng đăng clip này lên thì chung quy là vòng vòng ở đây hàng xóm ở đây hay là ai ở đây vòng vòng ở đây thì tất cả mọi người đều biết à, cẩn thận giữ tiền trong mình ờ, và mình dùng cái số tiền cho đúng mục đích thì này... đừng để phụ lòng tất cả mọi người và đặc biệt là không để phụ lòng mà tất cả mọi người đâu Phước đã à, tin tưởng chú chú cũng là rất cảm ơn mà cộng đồng à, đã giúp cho chú vượt qua cái hoàn cảnh giúp cho mẹ chú thật sự là cái dạ thật sự là hôm qua con có nghe chú nói là chú thiếu nợ à, người ta ở ngoài cũng mười mấy triệu đó phải không à, thì mình lấy số tiền mình trả cho người ta đi với lại cái anh công an là bữa hổm chú mượn 5 triệu để đưa bà vô bệnh viện mình trả cho người ta đi nha tại rồi xong rồi mình hãy chừa lại mình lo cho cho bà đổ ở đây tại vì để nữa rồi mình khi để cho nó nhẹ cái mà nhẹ tại vì khi mà mình khó khăn người ta cho mình mượn thì giờ mình có tiền mình trả lại cho người ta thì xong đó còn dư bao nhiêu thì mình cứ ờ, lo phụ cho gia đình Phước cũng ờ, rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân luôn nha đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của ờ, gia đình à, à, chú Đức, à, bà Út, bé Như và cô Hồng. À, rồi, hẹn gặp lại cô chú, anh chị vào một cái clip sau. À, bye bye và hẹn gặp lại ạ. À dạ bye bye